14 Nếu thức ăn của bạn đơn giản thì năng lượng khí của bạn sẽ mở rộng và may mắn sẽ mở ra với bạn. A. À, làm chủ cái tâm của bạn Hỏi Thầy từng nói Cho dù có những dấu hiệu yếu mệnh Nhưng nếu khiêm tốn ăn uống Chúng ta có thể thay đổi điều này Và sống thọ Khi còn trẻ tôi đã từng tham ăn tục uống Nhưng nếu quy luật đó đã rõ ràng và chắc chắn Tôi có thể kiềm chế được bản thân Xin thầy giải thích cho tôi đâu là chân lý và trật tự đích thực của nhân tướng học. Đáp Thứ nhất, cơ thể chúng ta giống như một ngôi nhà. Tâm là người chủ của ngôi nhà cơ thể. Cho dù bạn thừa hưởng từ bố mẹ một sức khỏe thiên nhiên tốt, bạn vẫn có thể hủy hoại sức khỏe như thường. Bạn sẽ trở nên ốm yếu do lối sống không lành mạnh và rút cuộc hủy hoại ngôi nhà cơ thể vì cái tâm nghèo nàn của bạn. Điều này giống như người chủ gia đình thiếu khiêm tốn, bồi nhọ thanh danh của tổ tiên. Nếu bạn không chăm sóc ngôi nhà và cơ thể, bạn sẽ chết sớm. Nếu người chủ gia đình khiêm tốn, thì anh ta sẽ có thể mãi mãi giữ được thanh danh của gia đình trong thời gian dài. Nhưng cho dù ngôi nhà có mạnh khỏe, đôi khi vẫn phải đối mặt với những khó khăn. Đồng thời, trừ phi người chủ gia đình giỏi kiềm chế được bản thân. Nếu không, người ta sẽ không thể quản lý để làm cho ngôi nhà thịnh vượng lên được. Vào những thời điểm suy sụp như vậy, mái nhà bị hư hỏng, mưa nắng có thể lọt vào nhà. Và rồi, bạn không thể tự bảo vệ mình khỏi cái nóng, cái rét cùng mưa gió. Tất nhiên, bạn không thể ở trong ngôi nhà này và cuối cùng phải rời bỏ nó. Tất cả đều xuất phát từ sự thiếu khiêm tốn. Nếu bạn không thể kiềm chế được bản thân và không khiêm tốn, bạn sẽ gây ra bệnh tật và hủy hoại cơ thể bạn. Rồi tâm trí hay linh hồn không thể ở lại trong thể xác của bạn và cuối cùng phải trở lại với trời. Cho dù rất buồn về điều này, nhưng bạn không thể quay trở lại lần nữa. Đôi lúc, một bác sĩ có thể chữa trị được, nhưng trong trường hợp cơ thể bị tổn thương quá nặng, thì bác sĩ cũng bó tay bởi cái tâm hay linh hồn nghèo nàn thích ăn những thứ bổ béo và khiến bạn trở thành kẻ phàm ăn, bạn sẽ trở nên ốm yếu và chết yểu. Bạn nên kinh sợ trật tự của trời. Nếu bạn khiêm tốn và kiềm chế được thể xác, tâm hồn bạn, người chủ của ngôi nhà, bạn sẽ không phải quay về với trời. Nếu bạn hiểu trật tự này và vẫn ăn uống tham lam, thì bạn đang biến ngôi nhà cơ thể của mình trở thành kẻ thù. Bạn đang hủy hoại bản thân như thể đang đập phá tường, lật đổ ngôi nhà và đào tung cả nền móng. Nói chung, những người bình thường hiểu ăn uống lộn xộn là không tốt cho sức khỏe và cơ thể, nhưng họ vẫn uống rượu không ngừng. Họ say tùy lý và quên hết giới hạn của mình. Là một con người mà không hiểu được bản thân thì thật là ngu dốt. Bạn chẳng khác nào con thiêu thân, lao mình vào lửa. Những người như vậy thật vô dụng đối với cõi đời này. Chúng ta gọi những người này là Goku Tetsubushi, nghĩa là hạt thóc bị nghiền nát, bỏ rơi. Hỏi, thầy từng nói, nếu chúng ta ăn uống điều độ, sắc mặt của chúng ta sẽ trở nên tươi nhuận hơn và vận may sẽ tự nhiên cải thiện. Tôi đồng ý thức ăn nuôi dưỡng tâm hồn và thể xác, nhưng tôi không nghĩ điều này liên quan tới vận mệnh. Đáp Thức ăn là nền tảng, nuôi dưỡng tâm hồn và thể xác. Do vậy, nếu chúng ta giản dị và ăn uống khiêm tốn, thì năm cơ quan chuyển hóa, tim, gan, tỳ, phổi, thận của chúng ta sẽ khỏe mạnh và trung tâm năng lượng Haza của bạn tất nhiên sẽ trở nên tốt hơn. Khi tâm hồn và thể xác khỏe mạnh thì năng lượng khí sẽ khai mở tự nhiên. Khi năng lượng khí mở, cánh cửa của vận may cũng sẽ mở. Do vậy, vận may đi theo năng lượng khí. Thế cho nên, chúng ta luôn gọi chung vận may với khí là vận khí hay sinh khí, Unki. Chú thích Unki, vận khí, sức mạnh hay năng lượng của sự sống. Hết chú thích. Nếu bạn ăn quá mức cho phép, thì trung tâm năng lượng sẽ sâu đi và năng lượng khí của bạn cũng sẽ bị đình trệ. Nếu năng lượng đình trệ thì sắc mặt của bạn cũng trở nên u ám do màu của nó xám sâu đi. Nếu màu của máu không còn thì cánh cửa của vận may không thể mở. Do vậy, chúng ta có thể nói nếu bạn thực sự khiêm tốn và giản dị trong cách ăn uống thì màu máu sẽ tốt hơn và vận may sẽ tự động khai mở. Dù sao đi nữa, cũng phải mất 3 năm cố gắng khiêm tốn và đơn giản trong ăn uống. Nếu sau đó cánh cửa vận may không mở thì nghĩa là không cớ trật tự trong trời và đất, thượng đế không tồn tại, và chuông trống không thể đánh kêu. Bạn cũng có thể nói Miyono Namboku là kẻ thù của xã hội. Sau khi nghe xong quyển sách, nếu các bạn thấy hay và bổ ích, các bạn hãy đến ngay nhà sách gần nhất tìm mua sách gốc để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản nhé.